có một số bếp á, nó sẽ có tích hợp cái nút 3 giây ở trên bếp như bếp này đây là để giúp cho chúng ta có thể rang hoặc nấu những món có nhiệt độ cao á, được kéo dài thêm một tí nữa thay vì ở que cảm biến này nó chỉ chịu nhiệt độ là hai trăm rưỡi nó sẽ khóa ga khi ta chọn vào chế độ rang xào này nè thì que cảm biến này nó sẽ tăng lên 300 độ ta có thể cái, ờ, kéo dài được cái thời gian ờ, rang đồ đi nhưng khi đến như là 300 độ thì nó cũng sẽ khóa ga lại rất là bất tiện thì qua đó shop chúng tôi cũng có gắn thêm một cái loại công tắc rang như cái bếp này shop đã gắn rồi nè thì các bạn sử dụng như thế nào á thì mình sẽ gạt về vị trí bên ờ, trái nè là bật cái tính năng rang nó lên thì các bạn có thể rang hoặc nấu những món có nhiệt độ cao được thoải mái không sợ bị khống chế nhiệt độ nữa khi các bạn không sử dụng nữa thì các bạn sẽ gạt về vị trí bên phải này để tắt tính năng đó đi ở vị trí bếp số 1 đây là dòng bếp Rinnai có mặt men chống xước giá 1 triệu 7 đây thì các bạn quan tâm đến những dòng bếp nào á và lựa chọn được cho mình những cái bếp mà mình ưng ý và phù hợp với mức giá các bạn muốn mua thì các bạn có thể chụp lại vị trí cái màn hình ở ngay con đó và gửi kèm thêm cái mã số này 6 số series này để nhân viên chúng tôi sẽ gửi hình chi tiết cho các bạn xem các bạn đồng ý á, thì ờ, rẻ hơn khuyến mãi sẽ làm một cái clip test bếp thử những tính năng của bếp đó cho các bạn xem Ở vị trí số 2, bếp này được sản xuất vào năm 2017. Bếp này cũng có ờ, gắn cái công tắc rang vào rồi nè và cũng có mắng xước. Thì đối với dòng bếp này, tôi cũng có tặng kèm thêm một cặp kiền dự phòng để nhân đôi cái thời gian sử dụng bếp khi cái kiền cũ theo bếp á, nó đã hư hay mất mát gì thì ta cũng có cái kiền khác để thay thế. Tiếp theo ở vị trí số 3, bếp này cũng được sản xuất vào năm 2017 và mặt men của nó là mặt men chống xước. Thì bếp này á giá chỉ có một triệu rưỡi thôi lý do là ở cái bề mặt trước của nó đây nó đã có ố nên cái nó nằm ở cái giá một triệu rưỡi và cũng đã được gắn cái công tắc rang vào rồi tiếp theo ở vị trí số 4 đây là dòng bếp Paloma thì dòng bếp này có mặt sơn giá một triệu tư tiếp theo cũng là dòng bếp Paloma mặt men à, tĩnh điện à, mặt sơn tĩnh điện đây bếp này thì có mặt sơn tĩnh điện ở vị trí số 5 này giá 1 triệu 6 tiếp theo cũng là dòng bếp Rinnai ở vị trí số 6 giá 2 triệu 9 có mặt men chống xước cũng đã được lắp vào cái công tắc rang ừ. thì có một số bếp á nó đã tích hợp cái ờ, nút 3 giây này đây là cái chế độ rang nè và ở trên bếp rồi á thì các bạn mà muốn gắn cái công tắc rang vào á thì shop sẽ tích hợp vào cái nút 3 giây này các bạn sử dụng cũng như ờ, chọn cái tính năng rang đó các bạn sẽ đè giữ này để sáng đèn lên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 đây là dòng bếp đây thì à, hai bếp này tôi vẫn chưa có đánh số thứ tự thì đây là ở phía dưới này là dòng bếp Paloma model là 800B có mặt men chống xước đây bếp này thì à, đây tôi sẽ xây bên hông bếp để xem cái tem của nó chín không hai năm không năm dòng bếp Paloma này thì có mã là chín không hai năm không năm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 bạn nào mà đã tìm hiểu nhiều về những dòng bếp nội địa Nhật này thì có thể nhận biết qua cái kiểu mặt trước này. Đây là kiểu của Rinnai. Hoặc là các bạn có thể xem ở cái tem ở bên hông này của nó nè. Đây. M660 FTS. Mã của nó là 001837. Đây là dòng bếp Rinnai 001837, đó là cái mã số của con này. tiếp theo ở vị trí số 11 ở bên đây cũng là dòng bếp ờ, nút nhấn có mặt men chống xước hiệu Paloma giá 2 triệu 2 và ở số vị trí số 12 này á, thì dòng bếp Rinnai cũng có mặt men chống xước nè giá 1 triệu 9 thì đây là những ờ, dòng bếp có những cái chức năng an toàn cơ bản thôi thì ờ, tiếp đến tôi sẽ giới thiệu thêm qua một số dòng bếp ga âm từ âm và một số dòng bếp kính full chức năng thì ở vị trí số 13 đây là hàng dùng lướt bếp âm ga âm hàng dùng lướt thôi mặt men chống xước bếp này được sản xuất vào tháng 8 năm 2019 bếp thì sẽ có 3 bếp nấu và một bếp nướng thì nó cũng có những cái chức năng an toàn cơ bản đó là khóa ga khi nước cạn nồi và khóa ga khi tắt lửa tiếp theo ở vị trí số 19 ô 14 nhầm đây ở vị trí số 14 này đây là cũng là dòng bếp ga âm nhưng mà nó sẽ có mặt kính cường lực mặt kính này là mặt kính tràn viền màu đen thì nó sẽ có những cái chức năng nấu nướng như ở bếp nướng thì nó sẽ có chế độ nấu nướng theo tự động á, theo loại thực phẩm và hẹn giờ nướng nướng là hai tầng lửa ở bếp bên trái thì nó sẽ có chức năng là nấu nước và chế độ hâm và chọn nhiệt độ chiên ở bếp bên trong thì nó sẽ có tính năng nấu cơm và nấu cháo bếp này thì nó cũng sẽ có hẹn giờ cho cả ba bếp nấu và một bếp nướng ở vị trí số 14 này đây thì ở phía bên trái này là cái nút bật tắt bếp nướng đây còn ở bên phải này thì nó sẽ là bếp bên trái bên trong và bên phải tiếp theo ở vị trí số 15 đến với hàng trưng bày thì đây là dòng bếp hàng trưng bày đây cũng có mặt men chống xước được sản xuất vào tháng 9 năm 2019 tiếp theo ở vị trí số 16 này đến với dòng bếp ờ, từ âm hiệu Toshiba giá 3 triệu rưỡi đây ừ, thì nó cũng sẽ có những cái chức năng cho bếp bên trái và ở giữa là bếp nướng ngoài bìa bên trái là của bếp bên trái này ừ. tiếp theo đến với những dòng bếp full chức năng có mặt kính cường lực ở vị trí số 17 này đây là dòng bếp cao cấp ở bếp bên trái thì nó sẽ có hẹn giờ nấu và chế độ nấu cơm nấu cháo ở bên phải thì nó sẽ có chọn nhiệt độ chiên chế độ nấu nước chế độ hâm và cái nút 3 giây đó là cái chế độ rang xào đồ khô còn ở bếp nướng thì nó sẽ có chế độ nướng tự động theo loại thực phẩm và à, chỉnh điều chỉnh cái ngọn lửa nướng theo loại thực phẩm đó nút điều chỉnh ngọn lửa cũng là nút điện tử và nó cũng có hẹn giờ nướng bếp này có mặt kính cường lực phiền của nó bằng inox nhưng đối với dòng bếp này á, là phải có nồi đặt lên nó mới cho phép ta đánh lửa sử dụng bếp Tiếp theo ở vị trí số 18 Đây cũng là dòng bếp ờ, Rinnai mặt kính cường lực Thì nó cũng có những cái chức năng nấu nướng như những ờ, dòng bếp full chức năng khác Nhưng nó sẽ thay đổi cái vị trí Thì có bếp nó sẽ làm ở vị những cái chế độ nấu nước Nhiệt độ chiên hay là nút 3 giây nó nằm ở bên phải Như bếp này thì nó sẽ là ở bên trái Thì đó là do thiết kế của nhà sản xuất để phù hợp với ờ, thói quen của mọi người Bếp này thì à, nó sẽ có hẹn giờ nướng, cũng có nướng hai tầng lửa. Ở vị trí số 19 đến với dòng bếp Paloma thì đây là dòng bếp nó sẽ hơn những con bếp khác là nó sẽ được hẹn giờ cho cả hai bếp nấu. Thì nó cũng sẽ có cái à, mô phỏng cái màn hình bếp à, mà hình hiển thị bếp ở trên cái mặt đó đây. Thì các bạn sẽ nhấn vào nút đồng hồ đó. Khi đèn sáng ở vị trí nào thì nó sẽ hiện giờ cho bếp ở bên đó. Và nó cũng có những cái chế độ nấu nước khác hiệu Paloma 61VWCK đến với dòng bếp cao cấp hơn thì nó sẽ nằm ở vị trí này là số 20 năm sản xuất của nó là năm 2016 thì đối với dòng bếp này nó hơn những con bếp khác nữa là nó sẽ được tính năng là hiện giờ nấu cho cả hai bếp đây hai bếp nấu và nó cũng sử dụng riêng cái màn hình hiển thị chọn nhiệt độ chiên ở bếp bên phải và bên trái cũng có ở bếp bên ờ, trái thì nó sẽ có tính năng là rang nút 3 giây này còn ở bếp bên phải thì nó sẽ có tính năng là nấu nước chế độ nấu cơm còn ở bếp nướng đây là cái chế độ nướng tự động theo loại thực phẩm nút điều chỉnh ngọn lửa nướng theo loại thực phẩm đó và nút này là nút điều chỉnh ngọn lửa bằng nút điện tử và bên đây là cái chế độ loại đồ nướng cộng trừ này để tăng giảm cái thời gian hẹn giờ khi thời gian hẹn giờ của nó vào nó sẽ là mặc định vào nó nó 9 phút các bạn có thể tăng lên bằng à, phím cộng để đạt tối đa được 15 phút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 thì bếp sẽ có kiềng một cái kiềng ở đây hai cái kiềng là inox nắp che đầu chia lửa này và cả nắp khói cũng là inox thì hiện giờ thì tôi không để vào cho nếu mà để thì nó sẽ bị cấn tiếp theo tôi sẽ đến với một số dòng à, bếp từ âm thì đây là một số bếp dòng bếp từ mà tôi đưa ra một cái mức giá hợp lý nhất để cho các bạn dễ à, lựa chọn nhưng mà những con bếp này thì vẫn à, chưa vệ sinh thì các bạn muốn vệ sinh thì mình sẽ cộng thêm cái phí vệ sinh vào thì ờ, bạn nào mà đã chọn được cho mình một con bếp ưng ý và phù hợp với giá tiền của mình á thì các bạn sẽ chụp lại cái vị trí màn hình ở ngay vị trí con đó rồi gửi cho nhân viên chúng tôi thì khi giao bếp thì trước khi giao á tôi cũng sẽ test những cái chức năng của bếp bếp thì cũng sẽ có bảo hành đây ở vị trí số 22 này đây giá 2 triệu 7 ở vị trí số 23 giá 2 triệu 9 thì đối với những dòng bếp từ á, nó có cái công suất nấu của nó trên 2.000W ờ, thì nó sẽ sử dụng nguồn điện là 200V ta có thể cắm vào cái điện lưới 220 của mình ở nhà đều sử dụng được còn những bếp mà nó có công suất dưới 2.000W á, thì ờ, nó sử dụng điện là 100V nên các bạn phải sử dụng qua ổn áp hoặc là biến áp nhưng khi sử dụng ổn áp hoặc là biến áp á, các bạn cần phải ờ, lựa chọn những cục ổn áp biến áp có công suất tương đương còn về dây dẫn á, vì các bạn nên nhớ đi những cái loại dây dẫn có tiết diện lớn từ 4 đến 7 chấm để đảm bảo được cái công suất nấu cho bếp. Ở vị trí trên cùng này, đây là dòng bếp Hitachi thì nó cũng sẽ có à, bạn à, tắt mở bếp, chọn chức năng của nó ở trên mặt bếp đây, bếp bên trái và bên phải. Còn ở bếp bên trong và bếp nướng thì nó sẽ ở mặt trước này. Bếp nó cũng sẽ có hiện giờ nấu cho cả ba bếp nấu và một bếp nướng này. Thì để lại để trở lại với video clip chính của ngày hôm nay á thì tôi sẽ quay lại với dòng bếp Paloma để test giao cho khách thì đây là hiệu Paloma model của nó là PA209B thì đối với dòng bếp này thì nó không có lò nướng nha đây các bạn có thể nhận à, nhìn ra bên trong của nó đây chỉ có một khung thắt ngang qua thôi để bắt uh, à, ống điếu ừ. bếp này không có lò nướng rất là thích hợp cho những à, bạn mà không có nhu cầu sử dụng bếp nướng giờ thì tôi cũng sẽ đóng nắp lại để các bạn xem cái ngoại thất và test những cái tính năng của bếp <coughs> thì bếp này nó cũng có mặt men chống xước nha thì đối với những dòng bếp mà không có bếp nướng á, thì cái khoảng cách từ mặt đá từ cái mặt đá lên á, thì nó cũng giống như những dòng bếp mà có bếp nướng thôi nó cũng cái độ cao như vậy không phải là nó sẽ mỏng hơn đây. và đây là cái mức giá của nó đây giờ tôi sẽ cho các bạn xem được ngoại thất của bếp những lỗ lớn ở phía sau này thì tôi cũng đã che kín lại rồi nè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 nhiệt độ là hai trăm rưỡi tùy theo vị trí mà nó sẽ có cái nhiệt độ khác nhau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 cũng rất là bất tiện khi chúng ta rang hoặc nấu những món mà có nhiệt độ cao á, thì nó sẽ bị tắt lửa thì để khắc phục cái vấn đề về tắt lửa đó thì tôi cũng sẽ tôi có gắn cái loại công tắc rang thì đối với dòng bếp này có nút 3 giây này thì tôi sẽ tích hợp vào cái nút 3 giây này tôi sẽ gắn cái công tắc rang tích hợp vào nút 3 giây này để các bạn sử dụng ờ, được ờ, tiện lợi còn một số bếp mà nó không có cái ờ, tích hợp thêm cái nút ba rang rang trên bếp này á thì tôi mới làm thêm một cái công tắc gạt ở ờ, phía bên học ờ, pin này thì cách sử dụng một cái công tắc gạt đó thì các bạn sẽ gạt về vị trí bên ờ, trái nè gạt qua vị trí bên trái này thì nó sẽ tăng cái nhiệt độ của que cảm biến lên mức tối đa thì ta có thể rang hoặc nấu những món mà có nhiệt độ cao được thoải mái không sợ bị tắt lửa nữa khi các bạn không sử dụng á, thì mình sẽ gạt về vị trí bên phải này hoặc là mình sẽ nhấn cái nút này đi một lần nữa để tắt cái tính năng rang này đi thì nó sẽ trở về cái trạng thái hoạt động bình thường của bếp